Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ YouTube của bạn Đức Thịnh. Bạn ấy hỏi thế này, Kính thưa Thầy, con đã được nghe bài giảng của Thầy về nguyên nhân dẫn đến giấc mơ. Con thấy Phật Pháp thật hay, tâm linh mà cũng rất khoa học. Trong bài giảng, con nghe Thầy giảng về năm giấc mơ điềm báo của Đức Phật trước khi thành đạo. Rất hay. Con cũng rất hay mơ, nhưng con không biết giấc mơ nào là giấc mơ điểm báo, giấc mơ nào không phải là điểm báo. Rồi nếu đó là giấc mơ điểm báo thì làm sao để con biết được đó là điểm gì, là tốt hay là xấu? Và nếu đó là điểm báo xấu thì làm sao để con hóa giải được nó ạ? À? Thầy có thể giảng cho con biết được không ạ? À? Con xin tri ân công đức của Thầy. À. Đấy, như vậy bạn Đức Thịnh bạn hỏi về giấc mơ và chắc rằng ở đây Thầy tin rằng cũng nhiều Phật tử hỏi về giấc mơ vì trong chúng ta chẳng ai là không có giấc mơ cả <laughs> đúng không? ai đến tầm này cũng đều có mơ hết rồi à, mà nói thật thầy nói là thầy để ý cái con chó ở chùa mà thầy cũng thấy nó ngủ nó nằm mơ nó cũng mơ nó cũng úa đấy, thưa đại chúng con vật nó cũng mơ đấy chứ không phải chỉ có con người đâu đấy, cho nên là chúng ta thì ai cũng mơ cả rồi Ừ, thế nhưng mà còn những giấc mơ mà như bạn Đức Thịnh bạn nói là giấc mơ điểm báo, những giấc mơ dữ hay là những giấc mơ an vui thì có thể có người gặp nhiều cái điều này, giấc mơ này hoặc là gặp nhiều cái giấc loại giấc mơ kia. Có những người khi cả đời cũng chẳng bao giờ thấy có cái giấc mơ điểm báo gì cả, chỉ là mơ mộng linh tinh thôi. À. Đấy, thế thì đây bạn ấy thắc mắc là bạn cũng rất hay mơ, mà không biết là giấc mơ nào là giấc mơ điểm báo Ờ, và nếu mà đã là điểm báo mà nếu mà là giấc mơ dữ thì làm thế nào để hóa giải nhiều bạn thắc mắc vì bạn nghe có nghe thầy có ờ, chia sẻ một cái cái bài về năm giấc mơ cái điểm gọi là điểm linh linh kiến của thái tử tất đạt đa trước ngày thành đạo Đó. và bạn cũng được nghe thầy giảng kinh mi tiên có nói về giấc mơ thì thầy xin chia sẻ thế này đương nhiên chúng ta biết đấy, giấc mơ là phải xuất hiện trong giấc ngủ phải không? chứ còn à, không ngủ thì không có mơ không ngủ thì không thể có mơ đi ngủ thì mới có mơ dù là ngủ đứng ngủ ngồi ngủ nằm hay ngủ kiểu gì thì cũng phải là ngủ ngủ gà ngủ gật cũng là ngủ thì mới có thể có mơ được giấc ngủ chúng ta đấy nó chia ra làm ba cái giai đoạn giai đoạn đầu lúc ấy chúng ta vẫn còn tỉnh chưa gọi là ngủ đâu cái giai đoạn giữa là cái giai, giai đoạn bắt đầu chập trần nửa tỉnh nửa mê phải không? đấy lúc này là bắt đầu giấc mơ xuất hiện mơ mơ màng màng và giai đoạn thứ ba là giai đoạn ngủ sâu ngủ thật sâu rồi thì cũng không mơ đấy, thì trong kinh mi tiên cũng nói là giấc mơ nó xuất hiện ở cái giai đoạn giữa đấy còn khoa học thì nó phân tích cái giai đoạn mà cái sóng não nó phát ra cái sóng gì đó alpha gamma gì đấy thầy không nhớ nhưng mà đại khái là ở à, cái sóng gì đó lúc ấy mới giấc mơ mới xuất hiện à, lúc chúng ta tỉnh ấy, thì chưa mơ mà chúng ta ngủ say như chết rồi thì cũng không mơ cho nên cái đoạn mà nửa tỉnh nửa mê này nửa tỉnh nửa ngủ này này thì lúc ấy bắt đầu chập trần giấc mơ nó xuất hiện thế và giấc mơ xuất hiện thì ờ, theo như kinh phật và kể cả những cái mà các nhà khoa học bây giờ họ nói nó do những cái nguyên nhân như thế này mà những cái này nó là cái rất thực tế chúng ta thấy thứ nhất là do cái phần thân thể thì một là thân thể chúng ta nó báo bệnh nó sắp có bệnh thì cũng có thể nó kích hoạt thành một cái loại giấc mơ mà giấc mơ này người ta gọi là giấc mơ báo bệnh Thưa đại chúng nha đấy là từ cái phần thân thể nó chớm bệnh nó sắp bệnh hoặc nó đã có bệnh mà mình chưa biết nó kích hoạt biến hiện lên thành một cái loại giấc mơ đấy thì người nào có kinh nghiệm thì có thể biết được cái giấc mơ này là báo bệnh hay không cái thứ hai là cũng từ thân thể nhưng mà thân thể nó bị bức bách ở bên trong thân như là nó đói nó muốn ăn mình đói quá thì nằm mơ toàn được đi ăn đấy. phải không? đang thèm món gì này, phải không? À, thì nằm mơ là thấy cái được đi ăn món đó ừ. hay là khát nước thì nằm mơ là cứ thấy là đi uống nước thôi à, hay là cơ thể nó bức, bức bách nó muốn đi tiểu muốn đi đại tiện đi nằm mơ là cứ đi muốn đi tiểu muốn đi đại tiện mà không đi được cái này thì ai cũng có thể trải nghiệm được ấy mà ví dụ như mình làm mơ buồn tiểu mình đang buồn tiểu thật tức là cơ thể nó có nhu cầu đi tiểu thật nhưng mà đang nằm ngủ trên giường không đi được cho nên nó biến thành một cái loại giấc mơ là hôm mình đi xe thì tự nhiên là buồn tiểu mà nó mái cái ông tài xế không cho dừng Đấy thế mà đến lúc ông cho dừng rồi thì chạy vội vào nhà vệ sinh thì vào trong vệ sinh thì nhà vệ sinh nó bẩn quá không đi được lại phải chạy ra đấy thế là nó biến ra những cái giấc mơ như vậy đấy thế này chúng hay là người mình nóng quá lạnh quá hay là những cái, cái, cái, cái tâm sinh lý của cơ thể nó đòi hỏi nó cũng biến ra những cái giấc mơ về về dục ấy chẳng hạn về ái dục đó đó đấy, thưa đại chúng đấy nhá đấy là những cái về thân thế rồi gì nữa à, hàng ngày mình làm cái việc gì lặp đi lặp lại cái việc đó thì tối nó cũng hay mơ lại cái giấc mơ đó cho nên ờ, dân gian người ta nói câu là gì ban ngày làm sao thì đêm chiêm bao làm vậy là thế đó. đó thế rồi tinh thần mình mệt mỏi căng thẳng ức chế về tinh thần nó cũng biến ra một cái loại giấc mơ thế rồi gì nữa cái tâm mình đang khao khát mong chờ cái điều gì à, ví dụ đang yêu thương khao khát một ai đó hay đang mơ mộng mong muốn mình trúng số để đổi đời hay là các cháu học sinh thi đại học ước ao mình được vào đại học vân vân ví dụ thế đang phấn đấu đường công danh thì tối ngủ có khi cũng nằm mơ ra những cái chuyện đó thấy mình đi thi là trúng báo điểm à, trúng rồi À, hay là đang yêu một cái anh chàng nào đấy thì tự nhiên nằm mơ là được thấy được đi gặp anh chàng ấy anh chàng ở rất xa chẳng hạn phải Yêu một anh công tử ở Ả Rập hay là ở đâu đâu đấy chẳng hạn. nó thích thế. Thế là những cái ước vọng của mình ấy mà nó dồn nén ở trong tâm ấy. À, mình à, từ cái ước vọng ấy nó cũng biến ra thành một cái dạng giấc mơ. Thế rồi những cái gì nữa? Những cái khao khát mà chúng ta đang theo đuổi mà trong đời thực không thể nào đáp ứng được ví dụ chúng ta khao khát à, muốn làm một ông vua hay là khao khát muốn đấy được một ông hoàng tử đó, khao khát lắm hay một cái người thần tượng của mình mình muốn được lấy được cái người này nhưng mà trong đời thực là không thể có chuyện ấy xảy ra nhưng mà trong tâm mình nó vẫn cứ muốn vẫn cứ thích thế thì đến khi mơ nó mơ cho mình luôn sẽ cho ông được thực hiện ở trong giấc mơ <laughs> nghe không đại chúng đó đấy cái trong giấc mơ nó có những cái kiểu thế ban ngày hiện thực đời sống mà không làm được thì trong mơ cho ông làm được Nhá. để cho ông được thỏa mãn đấy thưa đại chúng cái cơ chế giấc mơ nó rất buồn cười thế rồi gì nữa trong khi chúng ta ngủ thì có thể âm thanh cho đến ánh sáng ở bên ngoài cho đến mùi vị ở bên ngoài nó cũng lại đưa vào nó vẫn còn tác động ở trong này ấy, ta có thể biến thành một cái giấc mơ đại chúng ví dụ mình à, đang nằm ngủ mà mẹ mình hôm nay đang làm một cái món gì đấy thơm lắm thì tuy rằng mình ngủ nó nhưng mà cái mùi thơm nó vẫn vào lỗ mũi rồi nó vẫn kích hoạt trong đấy biến ra tự nhiên mình làm mơ hôm nay mình đang đi được ăn một cái món gì thơm đúng như thế đại chúng hay mình nghe thấy đang nằm ngủ mình nghe thấy nhà mình đang giã gạo phải không thì nó cái tiếng giã gạo á cái này trong kinh lăng nghiêm đức phật nói đấy nó đập vào cái, cái, cái tai chúng ta ấy, nó lại biến ra thành mình nghe thấy giống như là tiếng gọi là sấm ấy tiếng giá gạo trình thịch trình thịch mà nó biến ra mình lại thành thành tiếng sấm đó thế đấy những cái ngoại trần ngoại cảnh nó tác động vào nghĩa là giữa cái hiện tại cái giấc mơ là một cái gì đấy thực sự mà nói nó rất là phức tạp nó tổng hợp giữa cũ và mới giữa quá khứ và hiện tại phải wow. không rồi những cái khao khát rồi thầm kín rồi những cái thân thể tất cả mọi cái để chúng thấy một cái giấc mơ nó phải xử lý <laughs> rất nhiều dữ liệu <laughs> nó phải đáp ứng được rất nhiều thứ nó sinh ra được một cái giấc mơ ấy. tức là rất nhiều duyên để có được một cái giấc mơ đấy ừ. đó thế rồi cái gì nữa này đó là những cái pháp trần được lưu giữ ở trong ký ức nó hiện khởi à, nó kết hợp giữa cái cũ và cái mới lại biến thành một cái giấc mơ Đương nhiên đại chúng biết rằng ờ, tất cả những cái gì chúng ta mơ thì nó đều phải có dữ liệu từ trước rồi. Không ai có thể mơ một cái giấc mơ mà hoàn toàn không có dữ liệu trong quá khứ. Đại chúng, đố ai nằm mơ. Ví dụ chúng ta nằm mơ gặp người cá, thì người cá thì cũng phải gặp người rồi gặp con cá rồi chắp lại thành người cá. À, đầu người đuôi cá, ví dụ thế chứ không thể nằm mơ thấy một cái dạng gì đó mà chưa từng thấy bao giờ cả đại chúng hiểu không <laughs> không thể nào chúng ta mơ ra được một cái mà không hề gặp bao giờ ta chưa từng thấy là không có cho nên giấc mơ thực sự nó là chấp mối chấp nối những cái đã có chấp chấp vá vá vào nó tổng hợp hầm bà làng vào đấy cho nên giấc mơ cũng là cái nhiều khi cũng hổ lốn tất cả trong <laughs> nhưng mình hổ lốn thì hổ lốn đều là những nguyên liệu có sẵn rồi chứ đố ai nằm mơ bây giờ nằm mơ ra thấy một cái loại người mà mình chưa từng thấy bao giờ một cái loại mà mình không chưa gặp bao giờ chưa chưa biết bao giờ không có đố không có ừ. nó phải là mơ những cái nó đã có dữ liệu rồi đấy thấy nhá thế rồi gì nữa có những cái chủng tử ở trong tàng thức của mình nó sắp sửa đủ duyên để nó hiện hành ra sự thật này này. Ở đây chúng nhớ cuộc đời chúng ta nó giống như một cuộn phim ấy. Nó chiếu lên, chiếu lên, chiếu lên. Cho nên hôm trước có một bạn hỏi Thầy đấy, à, hỏi Thầy là, là, là, là thế giới này nó giống như cái màn hình ấy, chiếu lên. Thì thực ra mà nói sự sống của chúng ta nó có hơi giống giống đấy, ừ, hơi giống giống như vậy. Nhưng mà chúng ta khác, đó là cái chính chúng ta lại là nhân vật trong cái màn hình ấy luôn và chúng ta lại còn có một cái nữa là chủ động tác ý nữa chứ còn cái màn hình trình chiếu của máy tính hay của tivi thì nó là màn hình là những cái người là những người có sẵn lập trình sẵn chết thôi à, thế còn chúng ta thì không phải là cái những người chết trong clip trong phim trong màn hình mà chúng ta lại là sống động đó, cho nên chúng ta vẫn nói là cái sự sống của con người nó vẫn khác với một cái máy tính thông minh một cái máy tính thông minh bằng trời đi chăng nữa thì vẫn không bằng con người không bằng con chó chó nó vẫn khác <laughs> thưa đại chúng vì chúng ta là tính giác khác hẳn cho người máy dù rất thông minh nhưng nó vẫn chỉ là cục sắt nó vẫn chỉ là các cái máy thôi nó không có tình cảm nó không có chi giác ở trong đấy đại chúng hiểu chỗ này không dù người máy cải tiến đến mức nào hiện đại đến mức nào vẫn là người máy vô tri vô giác vô tình còn con người chúng ta là có chi có giác có tình vẫn yêu thương chứ người máy nó bảo nó yêu thương nó chả yêu cái gì cả đâu mồm nó vẫn nói yêu thương nó cũng biết yêu thương là gì đâu có phải không còn chúng ta yêu là chúng ta biết ngay cảm giác yêu thế nào chúng ta ghét là chúng ta biết ngay cảm giác ghét thế nào à, người máy nó có thể nói tôi ghét lắm mắt nó có thể trợn lên nhưng nó hoàn toàn không biết thế nào là ghét cả. Đại chúng hiểu không? Đấy là anh người máy, là cô người máy. Giống như cô người máy Sophia đấy, cô cũng phát biểu là gì? Tôi cũng muốn có con, nhưng mà nó có biết có con là thế nào đâu. Vì người ta lập trình cho nó nói là tôi muốn có con thì tôi nói, nói có con thôi, chứ nó có biết là tôi muốn có con. Con là cái gì nó biết đâu? Không biết. Đại chúng hiểu không nào? <laughs> nha. đây. <clears throat> thế cho nên chúng ta là khác thì ở đây như thế cuộc sống chúng ta những cái chủng tử nó sắp sửa hiện hành nó sắp sửa hiện hành ra nó sẽ chuyển hóa thành một cái dạng giấc mơ nó biểu hiện trước thành giấc mơ cho chúng ta thì cái này có thể là một cái dạng giấc mơ điểm báo và một cái nhân duyên nữa để sinh ra giấc mơ mà cái này trong kinh mi tiên nói đó là chư thiên quỷ thần ma quỷ tác động khiến cho chúng ta có một cái giấc mơ, loại giấc mơ. Hoặc là không phải chư thiên quỷ thần mà ngay kể cả chư Phật Bồ Tát. Đại chúng đã tụng kinh Địa Tạng chúng ta nghe đấy rồi phải không? Đức Phật Giác Hoa Định Từ tại Vương Như Lai đấy, chính Ngài đã báo mộng cho cho Thánh nữ Bà La Môn đấy, biết được mẹ của, của Thánh nữ là chết đọa vào chỗ nào và ngài còn chỉ đường cho mà mà đi đấy thế đấy là chư phật báo mộng cho đấy à. rồi còn chư thiên quỷ thần ma quỷ vong linh cũng tác động cũng báo mộng đó thưa đại chúng nha rất nhiều thứ để khiến cho chúng ta xuất hiện một cái loại giấc mơ thế thì vậy ở đây bạn à, đức thịnh bạn hỏi quả thật nói là nhân duyên của giấc mơ nó nhiều đến như vậy đấy à, thì đa phần giấc mơ của chúng ta là những giấc mơ linh tinh người ta gọi là mộng mơ nó không có thật và hoặc là những giấc mơ do sinh lý cơ thể do những cái khao khát thầm kín những cái khao khát mong ước của mình nó biến ra thì những cái đấy nó không có thật gì cả các đại chúng nghe không nó không có thật nó chỉ là đủ những cái nhân duyên thì nó biến hiện ra thôi nghe không thế còn ở đây thì chúng chúng ta quan tâm đến cái giấc mơ thứ nhất là giấc mơ điểm báo hay là những giấc mơ do chư thiên quỷ thần người ta tác động đó. À. Vâng. thì những giấc mơ điểm báo là những cái giấc mơ mà nói là nó có cái trùng tử nó sắp sửa hiện hành ví dụ một tháng nữa ba tháng nữa nó hiện hành nó xảy ra thì những cái người này là cái phần ý thức của họ nó cũng rất là linh hoạt nhạy bén cho nên cái phần trong tạng thức này nó trồi lên được Tức là đại chúng biết, ý, ví dụ cái quả nghiệp chúng ta sắp phải trả, người này sắp sửa phải bị một cái quả, ví dụ bị tai nạn chẳng hạn, sắp sửa bị cái tai nạn, thì cái trùng từ hạt giống ấy nó đã có trong này rồi đấy. Nó đang sắp sửa cái duyên để cho trổ quả đấy. Đại chúng nhớ nhé, ừ, nó như vậy đấy nếu mà cái này là cái quả định nghiệp á, là nó sẽ xảy ra đại chúng hiểu không nào trong phật giáo chúng ta có cái định nghiệp cái quả này quả định nghiệp nó sẽ xảy ra thì nếu cái người này á, mà túc duyên thì cái, cái trùng tử này nó trồi lên trước nó biến thành cái giấc mơ tự nhiên mình thấy mình bị tai nạn tự nhiên mình thấy mình gặp một cái giấc mơ rất là dữ phải không? Đó, thì đây là những cái giấc mơ điềm báo, tức là báo trước. À, để chúng ta hiểu nhé. Giấc mơ báo trước. Có một lần Thầy ngồi thiền, đó, hồi Thầy còn ở trong chùa Lân, đó, thì ngồi thiền cũng mới được khoảng 20 phút thôi. Tự nhiên là Thầy thấy một cái, cái hình ảnh vụt qua trước mắt một cái xe ô tô bị tai nạn, máu me bé bét thấy được cả cái người lái xe trên đấy thấy được cái hình ảnh xe nó máu me be bét ở gầm xe rồi xe nó lộn vòng như thế đấy. thế sau khi đó mà thầy xả thiền thì thầy mới mới nói cho cái vị lái xe đấy nhắc là đi lại cẩn thận thì vị thì không tin nhưng đại chúng biết không đúng ba tháng sau thì cái tai nạn đấy của cái xe đấy của cái người lái xe đấy xảy ra đúng như vậy Đúng như thế luôn. Đúng bị tai nạn như thế. Chết người như thế. Xe lộn vòng như thế, bẹp như thế. Rất chính xác, thưa đại chúng. Đấy, thế thì làm sao? Làm sao, thưa đại chúng? Nhưng cái điều chúng ta thực sự mà nói là khoa học, nếu gọi là cái khoa học hiện đại bây giờ không thể giải thích được những điều đó. Không thể giải thích được. Ờ. Mà cái linh ảnh nó xuất hiện rất chính xác như vậy thế bạn này bạn nói đến cái cái linh kiến của đức phật của thái tử tất đạt đa trước khi ngài đắc đạo đấy ngài, ngài thấy năm cái linh linh kiến và thái tử đã giải ra năm cái linh kiến ấy như thế nào và sau nó đúng như vậy à, thì đấy là cái mà thầy nói về cái giấc mơ điểm báo báo trước những cái giấc mơ những cái linh ảnh nó báo trước Thế thì cái chuyện mà báo trước nó không phải là không có, là chúng ta phải thấy là hầu hết tất cả đều có báo trước. Bất cứ một sự việc, sự kiện nào chuẩn bị xảy ra thì nó đều có cái đi trước cả. Phải không? Trời mà sắp mưa thì sẽ có mây đen kéo tới, có gió lạnh thổi tới. Hoặc là trời sắp mưa thì chuồn chuồn bay thấp thì, thì mưa, mà bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. đó, chuồn chuồn nó có báo mưa trời sắp sửa mưa lớn lũ lớn thì thấy kiến thấy mối nó leo lên trên cây cao nó chuyển tổ nó đi thì nhìn thấy kiến thấy mối thế là biết là sắp có mưa lớn hay là sắp sửa động đất sắp sửa có sóng thần một số các con vật tự nhiên nó, nó biết nó hoảng loạn nó chạy nữa. cái người nào khéo để ý người ta biết à sắp có sự kiện hay động đất xảy ra rồi đó thì cái gì nó cũng có điểm trước cả thưa đại chúng cái gì thực sự mà nói cái gì cũng có điểm báo trước hết ví dụ như hôm nay này ví dụ cái buổi giảng pháp này có điểm báo trước không có à, chúng ta biết thấy mấy cô mà trưng hoa thế này biết ngay có cái điểm này chuẩn bị <laughs> có cái tí nữa chất cả giảng pháp này, cái gì thế nữa thì cái bông hoa là điểm báo trước này thấy kéo cái bàn này ra đây là biết điểm báo trước này. thấy mấy anh quay phim mà bày máy là biết là chuẩn bị rồi đấy thế là điểm báo trước đấy thì vấn đề chúng ta là chúng ta không có trí tuệ để biết được cái điểm này nó báo sự việc gì thôi. Còn việc gì xảy ra cũng đều có cái đi trước, cái đi trước đấy gọi là điểm. Một người sắp chết thì cũng thế, sắp bị tai nạn nó đều có cái điểm trước hết. Chẳng qua chúng ta không hiểu, không biết mà thôi. À, với mắt của Phật, mắt của các bậc thánh thì biết rất rõ ràng, tường tận. Chỉ nhìn một con người, nhìn một hành vi hay nhìn dáng đi một người có khi biết được người này tới đây sắp sửa xảy ra chuyện gì à, thưa đại chúng nhớ cho cái chuyện giấc mơ cũng làm cái điểm báo là chuyện rất bình thường chẳng phải giấc mơ là điểm báo mà rất rất nhiều cái là điểm báo chứ không phải là không chúng ta phải hiểu nó trong cái nhân duyên đạo phật chúng ta là thấy rõ như vậy thế vấn đề ở đây chỉ là bạn ấy muốn biết được cái điểm báo trong giấc mơ ấy là điểm báo gì thì quả thật thì thưa với bạn là chúng ta là phàm nhân không thể biết chắc được hoàn toàn. Thấy rõ tường tận phải là Đức Phật, các vị Bồ Tát Thánh Nhân, à, có túc mạng, có thiên nhãn, các Ngài mới có thể thấy được rõ ràng tường tận. Cái nhân, cái duyên của cái giấc mơ đấy, nó báo cái điểm gì? Còn chúng ta thì chỉ có qua kinh nghiệm thôi, hoặc là chúng ta cũng thể có thể biết được một chút chút thôi, mà, mà nó lại không có tiêu chuẩn cái giấc mơ điềm báo nó là vô số vô số thì làm gì có có tiêu chuẩn để, để khẳng định đây là giấc mơ điềm báo cái gì đại chúng hiểu không nó là vô số cái gì nó cũng có điềm báo hết mà thầy đã bảo rồi vâng. dạ, thì chúng ta không thể nói là quy nạp cái giấc mơ này là điềm báo cho cái điều gì ví dụ ở ngoài đời thầy vẫn thấy một số các anh mà bây giờ cứ đi hay sẽ xem giấc mơ để đánh đề đấy ví dụ bảo đi là hôm nay nằm mơ mà dắn vào phân là ngày mai đánh con số bao nhiêu ví dụ thế <laughs> Thấy hay hôm nay bước chân ra ngõ nhìn thấy cái biển xe số này là đánh số bao nhiêu ờ, thế cái đó rồi họ luận ra nọ kia thì đấy là họ luận thôi chứ làm gì có cái điểm nào có phải bao giờ dám vào phân là cũng đánh số này là đúng đâu <laughs> phải không <laughs> thế đại chúng đó cho nên cái chuyện này á thực sự thì để mà thấu nó hơn biết rõ hơn à, thì cái người này cũng phải có một cái lộ trình tu tập thực sự có những cái sở đắc về tâm linh ấy, thì mới có thể cảm nhận rõ được cái điểm này nó báo cho cái việc gì Đó. hoặc người này có thể có phúc duyên từ tiền kiếp thì một cái giấc mơ điểm báo của họ họ cũng có thể linh cảm được cái điều gì đó sắp xảy ra thì cái người đó biết thôi chứ còn để bảo nhờ người khác giải giấc mơ cho mình thì cũng không tin tưởng hoàn toàn được thầy đã nói cái này chỉ có bậc thánh mới có thể nói chính xác được nhé bậc thánh là ngài trực giác thấy biết thế còn dù là ai đi chăng nữa là thầy đoán mộng giải mộng cũng chỉ là suy đoán và suy đoán thì không thể chính xác được được trăm phần trăm những vị nào nhiều kinh nghiệm thì có thể nói được tương đối đúng còn không thì khó lắm đấy thì thầy nói là những cái giấc mơ như vậy. Thế còn những cái giấc mơ do quỷ thần, chư thiên, không? À, hay là vong linh họ nói, thì thường chư thiên ấy, họ nói thì họ nói thì thường cũng rất là chính xác. Chư thiên họ mách bảo đấy. Ừ, đại chúng rất là chính xác. Ví dụ thầy nói câu chuyện mà thầy về cái chùa vàng này, thầy thì không phải ngủ, lúc ấy là lúc tỉnh thức nhưng mà thầy nghe cái tiếng âm thanh nói là về đây chịu trách nhiệm ở đây và đúng là sau đó là thầy về đây thật và ở đây thật chịu trách nhiệm đấy và thế đấy cái tiếng nói đấy có thể là do, do chư thiên người ta mách bảo cho cho mình thế thì không những họ mách bảo trong lúc thức mà ngay trong lúc ngủ họ cũng mách bảo cho mình được nghe không? quỷ thần cũng thế còn vong linh thì nhiều khi nó nói linh tinh nghe không chớ vội tin Nên bây giờ cũng nhiều người cứ nghe những cái tiếng như thế rồi mình không đủ phúc duyên nghe toàn những cái vong vớ vẩn nó lừa đó nó nói vào tai nó nói linh tinh rồi cũng nghe rồi làm theo rồi rồi hỏng hết cả à, rồi khốn khổ khốn nạn vì những cái như thế chứ không phải là mình cứ cứ thấy tiếng nói rồi bảo thầy thái minh rồi nghe tiếng nói thế rồi nó cũng đúng thế rồi cũng cứ bây giờ cứ mình cũng nghe thấy tiếng thế rồi cũng cứ làm như thế là chết đấy mỗi người mỗi duyên mỗi phước khác nhau không thể bắt chiếc nhau như thế được này chú hiểu không nào nhé cho nên nói về cái chủ đề giấc mơ này quả thật đã gọi là mơ mộng nó cũng rất phức tạp như lúc nãy thầy nói quá nhiều nhân duyên để hình thành giấc mơ cho nên biết đích xác giấc mơ ấy là giấc mơ gì điềm báo gì thì phải hàng phật bồ tát thánh nhân mới biết chính xác còn tất cả những chuyên gia giải giấc mơ này khác chỉ gọi là tự mình suy đoán thôi cái phần chính xác cũng không hẳn đã là nhiều cho nên chúng ta cũng không nên quá bận tâm về những giấc mơ như vậy. Đúng không? Tất nhiên chúng ta nhớ nếu chúng ta mà thường có những giấc mơ giữ thì nó không tốt. Và chúng ta biết rồi đã là giấc mơ giữ đã là không tốt rồi. Vì mơ xong một cái là mình mệt, mình sợ thì làm sao mà tốt được. Cho nên giấc mơ giữ thường là kết quả của những cái nhân duyên bất thiện. Thường là trước đó mình đã từng làm những việc xấu, việc ác, làm những cái việc bất thiện, suy nghĩ những việc bất thiện. Cho nên nó sẽ phát sinh ra cái giấc mơ giữ không lành đấy à, đó nhớ thế thì chúng ta biết như vậy thì chúng ta để có được giấc mơ đẹp để giấc mơ an lành vui vẻ thì chúng ta chỉ có tu tập thôi và vâng, chân thường phật tử khi qua một thời gian tu tập là ngủ ngon có những giấc mơ đẹp mơ thấy phật mơ thấy bồ tát mơ thấy được đi được bay lên trời thanh thoát nhẹ nhàng ít mơ thấy quỷ ma ít mơ thấy máu me ít mơ thấy đâm chém ít mơ thấy chết chóc vào ít mơ thấy rắn cắn hổ vồ vào ít mơ thấy những chuyện đấy còn trước đấy là mơ đủ thứ mơ thấy ma thấy quỷ thấy xuống địa ngục thấy đủ thứ hết cả à, là do mình trước đây nghiệp ác nó nhiều nó phải biến ra cái giấc mơ dữ đó thế cho nên cái rất quan trọng đó là gì là hiện tại bây giờ chúng ta sống thế nào và vâng, để trả lời cho bạn này thì thầy khuyên là ngay bây giờ bạn hãy hướng tâm tu tập tốt đẹp nếu có những giấc mơ dữ thường xuyên thì chúng ta phải biết ngay rồi quả nghiệp xấu có thể nó sắp trổ chúng ta hãy thành tâm sám hối phát nguyện tu tập wow, làm các việc phước thiện đi thì nó sẽ chuyển thân chuyển tâm chuyển thì giấc mơ nó cũng sẽ chuyển thôi đó là cái sự thật đấy là cái cách để hóa giải những cái giấc mơ dữ đấy chứ không có cái cách nào khác cả không phải có giấc mơ dữ rồi đến lạnh ông thầy cúng cúng cho con hết giấc mơ dữ nó không phải thế mà phải từ sự tu tập của chúng ta đấy. phật pháp là như vậy tu nó mới chuyển mà chuyển luôn cả giấc mơ luôn wow. những cái người hiền thiện thì giấc mơ người ta thường là giấc mơ rất lành rất tươi sáng mơ xong giấc mơ khỏe mạnh thế còn tâm mình nó đen xì nó tối om toàn những điều hắc ám thì mơ toàn những cái việc rất mệt thức dậy là mệt mỏi à, nó là sự thật nha đấy thì thầy xin trả lời cho bạn đức thịnh nha. thêm về cái tri kiến về cái giấc mơ này và những cách để bạn hóa giải những cái giấc mơ gọi là giấc mơ mình giữ những giấc mơ có thể là điểm báo những điều giữ nhé